chói nhỉ sớm sớm chói nhỉ quay con cờ rồi bật ra <laughs> ở dưới đó đó nó mình tìm nóng chứ nếu cột được cái nhà cột thấp để trên đây à, hết kém rồi quên chim ra đài tháo trong tay thôi cái xe nó bộ đầu mày giờ gì quay quay mày quay gì mới đang nghiệm đấy à cho nó nhét nhét lên trong đó Cái cổ ở chỗ bên kia rồi